Vâng, xin chào anh em, quý vị và các bạn Chào mừng ờ, quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Auto Daily Review cùng với Hùng Xe Cò Và lời đầu tiên trong năm 2019 thì thay mặt cho toàn thể ekip của Auto Daily Xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới thật dồi dào sức khỏe, niềm vui và thật nhiều hạnh phúc nhé Hạnh phúc bên những chiếc xe là những hạnh phúc thật tuyệt vời Và có lẽ chương trình đầu tiên của năm 2019 thì Lê Hùng xin gửi tới ờ, quý vị và các bạn một siêu phẩm của Lexus Đấy chính là mẫu LS500 còn mẫu LS500H nó nằm trong bên kia đấy nó nằm bên kia và các bạn hãy quan sát xem trong một cái màu đỏ đỏ nâu màu đỏ này rất đẹp màu đỏ này à, mình nghe nói là khách đến nhìn là ưng là đặt luôn màu đỏ này có cái hay là hôm nay thì trời nó hơi mù thì chúng ta nhìn cái màu nó hơi chìm nhưng mà nếu mà có ánh sáng vào thì sao ạ rất lấp lánh à, bây giờ mình sẽ thử không có ánh sáng mặt trời thì mình sẽ thử một cái ánh sáng đèn đấy phản chiếu lấp lánh cực kỳ đẹp luôn lấp lánh như những viên kim cương và có lẽ là LS500 đứng ngay bên cạnh Lê Hùng bây giờ được bán với giá niêm yết là 7 tỷ 080 triệu và nếu như đăng ký vào thì nó loanh quanh nó cũng phải hơn 8 tỷ Có nghĩa đăng ký mẫu xe này với phí trước bạ với các chi phí khác thì chúng ta đi một con ờ, CRV hoặc là CX-5 gì đó Và có lẽ là các bạn hãy xem Lexus bây giờ đã khác xưa rất nhiều Nó đã không còn những cái thiết kế đơn sơ mộc mạc như những chiếc Toyota nữa Mà bây giờ nhìn rất sang chảnh Nhìn nếu như mà tôi sở hữu nó thì nghĩa là tôi là người có khá khá tiền đấy Nếu không muốn nói là rất nhiều tiền Và bây giờ điều đầu tiên, chi tiết đầu tiên mình muốn nói tới Đấy chính là phần lưới tản nhiệt Đây phần lưới tản nhiệt hình chữ L Và ngôn ngữ thiết kế L Finite Nhưng mà thôi mình nói tiếng Việt thôi L ngôn ngữ thiết kế chữ L trên khắp xe Nếu các bạn hãy quan sát trên từng xe mà xem Chữ L này Tất cả là chữ L ghép lại này L, L, L, L, L đấy L hết Nếu mình mình có nhiều chữ L ghép lại Có khi cũng có chiếc Lexus đấy Cái lưới tản nhiệt này nó rất hay nhá Rất tỉ mỉ Đây các bạn có thể quan sát này Từng cái đường của nó Cực kỳ tinh tế Chắc chắn và đẹp Nhưng ở mỗi góc nhìn bạn sẽ có một cái sự phản chiếu ánh sáng khác nhau tôi sẽ thử áp cái mặt vào xem các bạn có thấy mặt mình nó có nhiều cái ánh sáng phản chiếu khác nhau hay không <laughs> và vâng, ở đây dưới đây là cái một cái camera trong cái hệ thống camera 360 độ và hệ thống cảm biến thì đương nhiên rồi lưới rất là đẹp đèn thì uh, hai ờ, đèn led full led luôn mỗi bên là ba beam có đèn chiếu góc cái đèn của Lexus này nó rất là hay thực ra người Nhật rất là hay họ quan tâm tới uh, những người không đi xe ví dụ như tôi đang đi bộ mà một ông lái xe kia ờ, trong kia chẳng hạn thì khi tôi nhìn vào như này nhá nhìn thẳng này nhìn các góc đó hoàn toàn không bị uh, chói mắt rất hay người Nhật uh, phải nói là nhân văn và có thể nói Lexus LS500 này là một sản phẩm hội tụ hai cái yếu tố mà tôi xin uh, miêu tả bằng uh, những cái từ rất ngắn đấy là giá trị của công nghệ và giá trị truyền thống của người Nhật mà cái điều đầu tiên thì uh, Hùng muốn chia sẻ đấy chính là gì Chiếc nắp capo này Chiếc nắp capo này ờ, nó được làm bằng nhôm ạ Và nó có một bốn cái pop up ở dưới lên Khi mà nếu như chúng ta va chạm mạnh với người đi bộ Thì hệ thống pop up nó sẽ đẩy cái nắp capo này cao lên Đó và nó sẽ đỡ chúng ta Đấy, Nó đỡ chúng ta để tránh cái phần va chạm với máy và vâng, máy thì toàn thép thôi, đau lắm Nắp này bằng nhôm nó đỡ cho mình một tí Đấy thì uh, bây giờ mình sẽ ờ, bật lên nhá Bật lên cho anh em xem Đấy Nắp rất nhẹ Ngay cả đến tấm cách âm cách nhiệt này nó cũng êm này Máy đẹp chưa Ui khoảng máy của Lexus bây giờ phải nói là đáng yêu Đây bốn cái pop up mình muốn nói ở đây ạ Đây hai cái nằm đây Và hai cái nằm phía sau kia Đấy À, bản uh, Lexus uh, ờ, LS500 này thì sẽ dùng động cơ twin turbo 3.5 V6 và hộp số tự động 10 cấp. Và riêng động cơ này phối hợp với hộp số 10 cấp nó mang lại khá nhiều trải nghiệm. Nếu như ngày xưa Lexus là lái êm mượt mượt mượt mượt gì đó thì bây giờ Lexus cũng rất thể thao. À, phần đó thì nằm trong phần trải nghiệm và xin phép hẹn anh em quý vị và các bạn trong một chương trình nào đó được lái. Xe này khách mua rồi, không được chạy thử. Đó nhưng chưa hết nha các bạn chưa hết chưa hết vâng người Nhật cực kỳ tỉ mỉ các bạn hãy xem các bạn hãy xem các bạn đứng ở góc nhìn đó các bạn chắc chắn sẽ không thấy được cái tấm gạt mưa này đâu nó đã được thiết kế chìm rồi nó có mấy tác dụng như thế này một là về thẩm mỹ thì nó đẹp là đương nhiên rồi đúng không ạ cái thứ hai ấy là nó sẽ giảm được cái độ ồn Lexus thì luôn chú trọng đến cái vấn đề là êm sang nhưng mà phải êm Đấy. nhanh nhưng cũng phải êm Đấy. nhưng đặc biệt là cái này nó cũng mang tới cái sự an toàn nha các bạn nếu như người đi bộ bị đâm xu hướng người sẽ bị lộn lên như thế này và giả sử rằng tấm này nằm ở trên này thì nó cũng có khả năng gây sát thương và thôi bây giờ tôi giấu chìm đi cho các anh an toàn hơn đó à! Thưa chưa bắt <laughs> Lexus LS500 thì à, sử dụng cái hệ thống à, khung gầm mới GAL Đấy. Kiểu gì cũng phải liên quan đến chữ L cơ L Vâng Thì uh, dùng thép các uh, có cường độ cứng cao uh, Chưa có nhôm sân, sân, sân xe chưa phải là nhôm nhưng mà uh, thép cường độ cứng cao Và các bạn có thể thấy này Cái cột chữ A nó rất là bé Và cái phần thân trên của nó ấy, là mảnh Cái mảnh này uh, nó vừa đảm bảo cái độ cứng của xe đương nhiên rồi Riêng cái phần này thì có lẽ đốt rất nhiều tiền của các hãng khi mà AND nghiên cứu phát triển sản phẩm Nhưng đặc biệt cột chữ A này cũng gây rất đau đầu cho các hãng khi mà nếu như nó bị to quá thì là cái điểm mù Và như các bạn đã biết rồi, đã lái xe rồi Rất nhiều các mẫu xe mà có cái trụ lớn này Thì điểm mù nó sẽ dễ gây mất an toàn 1, 2, 3, 4, 5 Vâng, vẫn dư một chút uh, Lexus LS thì uh, có chiều dài cơ sở nó hơn 5m2 một chút uh, Chính vì lẽ đó cho nên uh, cái không gian rất là rộng Và các bạn Hãy xem cái phần thiết kế của Lexus LS500 bên thân xe này nhá Thì uh, mẫu xe này uh, có cái trọng tâm Quả sáng cầm xe á Thấp hơn uh, đời trước đó khoảng uh, Chính xác là khoảng 25mm Và xe này thì sử dụng bóng hơi rồi Những cái điều đặc biệt á, là phần đầu á, thì thấp hơn xe trước khoảng 30 và phần đuôi có thiết kế Cooper nó mang cái ngôn ngữ cái trên lý thiết kế của hơi thở thiết kế của mẫu LC500 mẫu rất là Cooper ạ và phần đuôi nó cũng thấp hơn khoảng 41 chính vì vậy cái xe này nó có cái dáng rất là trường như các bạn hãy xem này thiết kế L Finest nó không chỉ là đẹp mà nó còn mang cái giá trị về cái mặt khí động học khi mà toàn bộ cái thân xe nó đều vuốt theo hình chữ L đến cả chiếc gương này cách điệu cũng vậy gương này hai màu rồi đấy rất là đẹp đâu gương này là màu đen sơn khác uh, màu thân xe đấy nó vuốt tuốt ra đường sau đó toàn bộ là L nhá và thưa các bạn đối với một cái mẫu xe thì uh, cái khu vực uh, chữ A qua cái khe gương này là cái khu vực gây ra nhiễu và ồn nhất thì Lexus đã xử lý cái phần này rất tốt cho nên Lexus uh, nhắc đến Lexus chúng ta hay nói về cái sự tĩnh lặng bởi vì ờ, chính cái sự tỉ mỉ và cái sự kỳ công trong việc nghiên cứu và các bạn nếu như đã đọc các thông tin thì một chiếc ghế người ta làm ra nghiên cứu mất 4 năm và ngay cả những cái chi tiết uh, ốp trên uh, mẫu LS500H uh, uh, ấy. Vâng Một cái ốp trên cánh cửa thôi nghiên cứu mất 4 năm Đó, sự tỉ mỉ của người Nhật, sự kỳ công của người Nhật là như vậy Và tại sao Lexus ổn? Đấy, những cái chi tiết như là vành này cũng vậy Vành này là dùng công nghệ đúc rỗng chân không Tại một số các cái điểm trong này Nó không phải rỗng cả, rỗng cả thì nó sẽ yếu Nhưng mà Ờ, cái công nghệ đúc ờ, chân không này nó có một cái giá trị rất là hay đấy là nó không hấp thụ nhiệt và hấp thụ ồn và đồng thời là nó giảm tất cả những cái độ ồn đi vì sao mà Lexus đi êm, êm, êm lắm và hệ thống treo này thì hệ thống treo khí nén rồi hệ thống treo trên ờ, Lexus thì tôi nghe quảng bá rằng là cái tần số cái tần suất điều chỉnh gì đó là nó khoảng 650 Vâng, đi trên đường đá răm thì nó sẽ điều chỉnh một kiểu, nó điều chỉnh một kiểu đi trên đường ờ, cao tốc nó điều chỉnh một kiểu. Vâng vâng, cái tốc độ điều chỉnh nó sẽ ờ, ảnh hưởng đến cái vấn đề mà tạo ra cái độ êm cho người ngồi bên trong. Và cái hệ thống treo này là treo khí nén như các cái càng trong hệ thống giảm chấn á. Cái hệ thống càng này là hệ thống càng bằng nhôm. Vâng, để nó giảm cái trọng lượng không được treo nha các bạn. Trọng lượng được treo và trọng lượng không được treo trong thiết kế về xe hơi cực kỳ quan trọng Ờ, có lẽ cái chủ đề đấy chúng ta sẽ bàn trong một cái ờ, chủ đề khác Rồi và đương nhiên rồi Lexus thì ờ, cửa hít Có lẽ như là Lexus tại sao mà êm nhỉ Ngay cả cửa hít này thì các bạn sẽ đây, Mình sẽ áp tai và nghe cho các bạn nhé Thả này Đấy dí này Gần như rất rất rất nhỏ so với cái mẫu Range Rover mà Autobahn Grandfield mình đã thử rồi thì vẫn còn tạch cái thậm chí mẹt vẫn còn nghe tạch cái nhưng mà hít của Lexus thì siêu êm Vâng, với ờ, LS500 thì tôi có thể ờ, soi gương ở bất kỳ đâu Vâng thưa các bạn, đối với LS500 này thì ờ, các bạn hãy quan sát phần ô cửa kính Rất thoáng và rộng một À đây, phải đến từ đây một một hai ba bốn ô cửa kính Đối với những cái mẫu xe thông dụng bình thường ấy thì đôi khi phần ô cửa kính nó chỉ kéo đến đây thôi nhưng mà đối với xe sang thì nó phải kéo đến đây bởi vì tôi là ông chủ tôi ngồi đường sau tôi phải có một cái không gian thoáng nhất đấy biệt thự mà biệt thự là phải thoáng rồi và các bạn có thể thấy này toàn bộ các cái mặt kính này phẳng phẳng đấy là giá trị của những chiếc xe sang nha các bạn cái độ phẳng này nó vừa tạo ra cái sự sang trọng nhưng để đảm bảo được cái triệt tiêu cái âm thanh cái âm tốt thì nó phải sử dụng cái công nghệ ờ, rất là cao và đây nhá lại nói về L Finance hoặc là L Finance và vâng, các bạn có thể thấy này toàn bộ cái luồng khí khí động học nó sẽ vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt như thế này và các bạn hãy quan sát phần nắp cốp này à, nếu như quan sát kỹ thì chúng ta sẽ cảm nhận nó như một chiếc đuôi cá nó hơi vảnh lên và đó chính là tác dụng của khí động học nó sẽ ép cái thân xe xuống khi mà chúng ta chạy nhanh với Lexus thì ờ, tôi có thể làm ờ, một cái so sánh nhỏ như thế này đối với cái giá trị của của Lexus mà chúng ta hay thường nói so sánh với Mercedes hay so sánh với BMW mà tại sao có những thứ công nghệ đầy rẫy trên Mercedes nhưng mà Lexus lại không có. Nhưng có những thứ cực kỳ tỉ mỉ mà chúng ta phải phải phải phải tìm hiểu rất là kỹ thì mới biết được. Ví dụ ngay cả cái tấm rèm này thôi. Cái tấm rèm chắn nắn đằng sau nhá, trên các cái mẫu ờ, như S450 chẳng hạn thì nó cũng chỉ kéo ra đến đây. Nhưng thưa các bạn, người Nhật cực kỳ tỉ mỉ tấm rèm nó sẽ kéo sát vào trong này và nó sẽ chắn tốt hơn hơn nữa chiếc đèn phanh trên cao đèn phanh trên cao thì của S4500 hay những đôi khi kéo xuống đây nhưng nằm tuốt trên này chính vì vậy khi mà bạn ngồi ở trong xe ấy, những ông chủ ngồi ở trong xe những người sử dụng ờ, LS ấy thì sẽ có luôn nói rằng là sao ngồi trong xe nó thoáng thế và tiếp theo chiếc nắp cốp đây mới là sự tỉ mỉ nha các bạn công nghệ thì không thiếu nhưng mà tỉ mỉ uh, chăm sóc khách hàng thì phải nói Lexus là bậc thầy. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp cốp này lên. Đây, nắp cốp đây. Đây dạ, các bạn thấy không? Cực kỳ mượt và êm nhá. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Các bạn hãy xem toàn bộ cái quá trình của nó rất mượt và êm. Không có sạch, không có phanh gì cả. Quiet. Mình đã vào nhà máy của Lexus rồi kể cả trong nhà máy chế tạo toàn cơ khí lắp ráp xe quá êm luôn êm tới bất ngờ và một trong những cái tinh thần của Lexus mà trong cái giải gôn vừa rồi mình có vừa tham dự ấy, ừ, ở Nha Trang ờ, Lexus Cup thì tổng giám đốc của Lexus có chia sẻ một cái câu mà mình ờ, thấy khá là hay cũng xin chia sẻ lại với các bạn tức là khi mà bạn mua một chiếc xe Lexus thì không chỉ chiếc xe song hành với bạn đâu mà cả team Lexus luôn luôn song hành cùng bạn và khi mà tham dự cái ờ, giải gôn như vậy thì mình mới biết rằng cái giá trị của Lexus nó nằm ở cái dịch vụ và vâng, uh, ờ, tinh thần hiếu khách omotenashi đấy là của người tinh thần hiếu khách của người Nhật à, có một anh khách hàng anh ấy cũng là khách hàng tiềm năng thôi được uh, mời tham dự thì uh, khi mà trên đường đi về anh cũng có chia sẻ rằng nếu như mà Lexus mà chăm sóc mình như thế này thì khi mua xe sang thì thôi auto Lexus đấy có những người mà được chăm sóc như thế thì đúng là tuyệt vời thật còn về thiết kế đèn sau thì các bạn có thể thấy này Ờ, từng cái ờ, miếng ốp này hay là ờ, triết lý L này thể hiện trên tất cả các chi, chi tiết với một mẫu xe sang tới hơn 7 tỷ như thế này ngang với cả Maybach S450 thì đương nhiên tất cả cái chi tiết này nó phải auto đẹp, auto tinh tế rồi nếu không thì làm sao mà thuyết phục được khách hàng. À, bộ đôi thì có thiết kế thể thao. Đó, cảm biến sau, camera ở đây. Tóm lại là chúng ta sẽ thấy Lexus là những điều rất đơn giản nhưng tỉ mỉ, bền bỉ và đương nhiên rồi, tại thị trường Việt Nam giữ giá. Vâng thưa các bạn, bây giờ thì ờ, tôi đang ngồi trong khoang xe của LS 500 ờ, rồi và các bạn có thể thấy ờ, thực sự là khi ngồi vào đây thì mình không nghĩ rằng mình lại cầm lái một mẫu xe sang đâu. Mà không chỉ sang còn là thể thao nữa. Đây các bạn có thể thấy cái vô lăng này rất nhỏ gọn, lẫy chuyển số đẹp. À, vô lăng thì sấy, ghế bên này thì đang uh, là thông hơi vâng mát là mát còn ghế này lại sấy vâng, mỗi vị trí trên LS 500 bạn đều có thể cá nhân hóa vâng đó là giá trị của những chiếc xe sang và tính tỉ mỉ của người Nhật và các bạn à, hãy quan sát phần à, thiết kế của phần tablo này trông rất điệu đà đúng không ạ các bạn sẽ thấy được à, các cái họa tiết nó rất kỳ lạ nếu như một lần đầu chúng ta nhìn vào Nó cũng không phải tràn ngập những cái màn hình quá to Như những cái mẫu xe bây giờ Khi mà đi theo cái công nghệ touchpad khá nhiều Công nghệ sờ vào chạm Thì LS500 lại đi theo giá trị truyền thống Giá trị của những nghệ nhân những tay nghề người Nhật Và bây giờ chúng ta hãy ờ, điểm qua nhé Vâng, một cái chi tiết trên cái ờ, phần này đấy ạ Đây là hình ờ, chiếc chổi chen sai Đấy, thiết kế là hình chiếc chổi ờ, chen sai trong cái văn hóa trà của người Nhật và còn phần đây ạ Đấy. nếu như các bạn ờ, quan sát quan sát tổng thể thì các bạn sẽ thấy từng cái đường này cái này là bằng ờ, nhựa mạ bạc gì đó ở ngoài sẽ rất là bền nhưng nó lấy cảm hứng từ chiếc đàn kodo của người Nhật rồi cây đàn thì đánh nó phải ra tiếng à, cảm hứng như thế vậy thì mới là đỉnh cao bây giờ mình sẽ điều chỉnh thành như những nốt phím đàn này băng băng băng băng băng băng băng băng băng các bạn thấy không Đấy. Ờ, thủ công nghệ nhân của người Nhật nó phải như thế chứ chim cơ tía bay tới đụng vào là hát luôn và ngay cả những cái ờ, gỗ ốp trên thành cửa này chẳng hạn Đấy. gỗ simoku có rất nhiều công nghệ chế tác tùy theo từng cái phiên bản xe nha các bạn và các bạn có thể quan sát ngay phần phía dưới đây là đèn H ạ. Đèn H này à, là một trong những cái loại ánh sáng người Nhật cũng rất là ưa chuộng khi mà nó rất là dịu và ngay cả chúng ta nhìn trực tiếp vào thôi cũng không hề bị chói. Đấy, nó như khi chúng ta ở một cái villa, ở một ngôi nhà được trang bị tiện nghi. À, chưa hết đâu ạ. Các bạn có thể thấy Hùng đang ngồi theo tư thế gì không ạ? Các bạn phải ngồi vào thì mới cảm nhận được. Đây. Vâng, hai tay gác hai bên đó chính là chiếc sofa Tất cả những cái hơi thở của những ngôi nhà tiện nghi bậc nhất Những cái giá trị văn hóa truyền thống của người Nhật đã được đưa lên chiếc LS500 này Và đó chính là giá trị của LS500 nha các bạn Và tôi tin chắc rằng với một anh uh, thuyết phục à, những người bán hàng mà khi mà nói uh, chia sẻ với khách hàng những cái giá trị như thế này chắc chắn cũng sẽ rất là thuyết phục đấy ạ và chưa hết đâu các bạn à, ra trên phiên bản này các bạn có thể thấy đây. Da này là da anilin Nhưng uh, trên phiên bản uh, uh, LS500H á, phiên bản x q gì đó thì sẽ dùng uh, ờ, L-anilin và vâng, L-anilin đọc tiếng Việt <laughs> cái gì cũng L à, thì uh, sẽ sờ nó còn mềm hơn nữa nó giữ lại một phần trăm trên bề mặt là da tự nhiên để khi chúng ta ngồi vào chúng ta chạm vào sẽ cảm nhận như khi đặt lên một bàn tay của hay là phần nào đó của một em bé bật vâng, ra em bé thì rất là thích nó vui vậy thôi nó là cái sự tỉ mỉ và những cái bộ da như thế này được chọn lọc rất là kỹ nó có thể hàng trăm bộ da thì mới chọn ra được bộ da một bộ da như vậy đó giá trị xe sang hoặc vậy tỉ mỉ thủ công cầu kỳ và đương nhiên rồi bạn sẽ phải trả rất nhiều tiền và vâng, hệ thống điều hòa trên ờ, LS500 đây mình có thể bật lên cho các bạn xem đó vâng tối ưu tới từng vị trí nhưng chưa đủ nó bây giờ chúng ta sẽ không nói về cái vấn đề 4 3 hay 4 thậm chí 5 vùng độc lập nữa mà hệ thống điều hòa trên LS500 này sử dụng cái cảm biến hồng ngoại và nó sẽ tự động điều chỉnh sang theo cái thân nhiệt của bạn ví dụ ờ, Hùng đang thân nhiệt bây giờ đang hơi căng thẳng nóng quá thì nó lại điều chỉnh cho mình mát nhưng mà bạn ngồi bên cạnh đang relax đang vui thì lại điều chỉnh Ờ, ấm lên một chút nếu mà cảm thấy bạn ấy hơi lạnh hơi co do như thế này chẳng hạn đó. thậm chí con mình ngồi sau lại có một cái thân nhiệt khác thì hệ thống điều hòa này nó sẽ cũng tự động điều chỉnh các cái vùng như vậy thì có lẽ là mình không nghĩ rằng nó là là là, là theo um, theo từng vùng ba bốn vùng nữa mà nó rất nhiều vùng nó dạng như là một cái phần của trí tuệ nhân tạo ấy. Đó. và cái hệ thống loa Mark Levinson này thì uh, trên Lexus thì cũng đã rất nổi tiếng rồi LS500 này thì có 23 loa à, nghe cực kỳ phê nhưng mà Mark Levinson có lẽ là ừ, theo Hùng được biết thì đây là một cái thương hiệu một cái nhãn hiệu cao cấp của Hamam Cao Đông và có lẽ cho đến bây giờ mà theo Lexus chia sẻ mà mình không biết là chém tới đâu nhưng mà họ nói rằng là ờ, chỉ có LS500 những cái dòng xe Lexus nói chung á thì mới đủ tiêu chí để lắp cái Mark Levinson này tức là thuyết phục được Hamam Cao Đông đưa cái uh, Mark Leverson này lên bởi vì là do cái cách thiết kế của khoang xe nó đảm bảo cái độ yên tĩnh rồi do bố trí vân vân vân vân không biết có chém không nhưng mà hiện tại thì đúng là nghe nó cũng <laughs> sướng thật Đấy. và chưa hết nhá ghế lái mà Hùng đang ngồi này này thậm chí bốn ghế này đều là có massage này Đấy, đấm bóp đấm bóp luôn đấm bóp nhá đây đấm bóp chỉnh ở đây thôi Đấy, menu này và công nghệ massage trên ờ, ghế của LE500 thì là dùng bi vừa massage ví dụ tôi đau vai ở ờ, đau quá lại được đấm bóp ở đây lại sưởi ấm ở đây ở ờ, đau quá không đau ở đấy thì không à, <laughs> nhưng mà với LS 500 thì các bạn cũng có thể thấy là phục vụ cái tinh thần phục vụ ông chủ nhá rất là hay à, mà mình nghĩ có thể đấy chỉ có người Nhật mới nghĩ ra hay sao á ví dụ mình đang ngồi đây này à, mình muốn điều chỉnh cái cái ghế bên này nhá vâng à, tiến lên tiến lên để cho người ngồi sau thì, thì mình chỉ nhấn vào đây đấy. còn nhấn thôi và bắt đầu điều chỉnh đấy mình điều chỉnh ghế của mình nhưng mà ông này phải lên lên lên lên lên cho sếp tôi ngồi bên kia đấy gập gập gập vào gập vào gọn vào à, <laughs> điều chỉnh bằng giọng nói thì hay à, chưa hết đâu ở cái rèm che nắng đường sau cũng vậy mình sẽ không phải uh, loay hoay ra đường sau nữa mà nếu như chúng ta điều khiển một cái như thế này đấy Đấy, ngồi đường trước này điều chỉnh cho đường sau Thích chưa? Nói chung là ông chủ của xe này thì lúc nào cũng thích ờ, được phục vụ mọi nơi Thì tôi là Lexus LS500 tôi phục vụ anh hết đất luôn Đấy, Yêu thương đong đầy yeah. Ơi, phải nói là tuyệt vời còn bây giờ thì ờ, nếu như ờ, chúng ta đi tìm hiểu về những cái trang bị về công nghệ lái hay vân vân thì đây, chúng ta sẽ qua một cái màn hình như thế này thực ra cái công nghệ ờ, tôi gọi là joystick à, hay là cái touch trên cái bảng này dự mình ờ, chưa thích lắm đâu thực sự là vậy Đấy, màn hình thì ờ, hôm nay thì chia sẻ với các bạn là không được bóc giấy bóng anh em chủ xe nào cho bóc giấy bóng nó bóc thoải mái nhưng mà này chủ xe chưa xin phép không dám cái nào dám thì thoải mái luôn rất là đẹp rồi cái màn hình này thì rất là to bây giờ các bạn cũng sẽ có thể sử dụng chức năng mép này mép đã được ở cài đặt ở Việt Nam nhá đấy khỏi cần ghế massage này X1 Club Massage đây automatic đưa về luôn đấy có thể ừ. cần số này thì cũng rất là điệu đà không hiểu cần số này dùng như nào à, nó dạng cần số điện tử thôi đấy, P thì nhấn vào đây uh, ờ, RND vâng đi dừng hay vân vân menu thì uh, ờ, đây có ký tự bên này hết không quá khó để dùng à, menu xem có gì ờ, giao diện không quá công nghệ như là mấy bách hay là mẹc hay là BMW đâu hay như Audi đâu à, cũng rất là đơn giản màn hình thì cũng rất là tốt đấy nhưng mà có lẽ là đang vướng cái dây bóng này chúng ta sẽ không nhìn thấy được ờ, bây giờ tôi sẽ thử chuyển một cái chế độ này ứng dụng này app này thông tin vân vân này điều hòa đấy điều hòa này điều hòa chỉnh trên tất cả các ghế này và vâng, nó cũng không quá khác gì mà RX uh, ờ, bộ 50H mà mình à, trải nghiệm rèm che nắng này điều chỉnh ghế người lái này massage đấy vân vân massage này ghế hành khách này điều hòa này vân vân thì chúng ta bấm vào đây rất là dễ thôi và nâng hạ gầm thì chúng ta có thể uh, sử dụng cái nút này uh, ờ, LS500 rất là hay nhá chào đón bạn khi mà vào xe nếu như nó đang đỗ thấp quá thì nó sẽ nâng lên còn nó đang độ cao á thì nó lại hạ thấp gầm xuống một chút để bạn bước vào ghế tự động lùi ra phía sau như thế này tự động mời bạn vào mời anh chơi và lẫy chuyển số sau vô lăng thì à, mình đã chia sẻ rồi rất là đẹp Xe sang mà có xe mà cho ông chủ mà có này thì khi mà ông chủ mà uh, muốn xả xì chết mà lên đường cao tốc ừ, dùng chế độ này cũng tuyệt vời đấy Động cơ cũng không thiếu công suất đâu um, Và bạn cũng có thể sử dụng camera 360 đây. Wow Đấy, một chiếc xe mô phỏng 3D quay một vòng đó và có thể xem các cái góc nhìn thoải mái cũng là công nghệ của khác tóm lại xe to thì nên có những cái chức năng như thế này và chế độ chuyển à, cái hộp số 10 cấp à, chế độ vận hành của xe thì uh, sẽ nằm trên đây ạ thực ra tôi thì tôi à, thấy hai cái gọi là hai cái sừng này <laughs> nó bố trí trên này thấy chưa hợp lý lắm tất nhiên là tất cả các cái uh, chi tiết những cái cụm như này đều theo L Finance rồi L Finance rồi Đấy nhưng mà nằm trên đây mình thấy hơi hơi như thế nào ấy à, chế độ này đây để mình tắt cái từ 360 đây các bạn có thể thấy đây chế độ comfort này S à, cộng này hoặc thậm chí là chúng ta chạy đường tuyết này thậm chí tắt uh, chế độ ESP thì cũng nằm ở đây và LS500 thì có trang bị uh, để xem nào uh, kiểm soát khoảng cách này phanh kiểm soát khoảng cách ở đây uh, hỗ trợ rồi hỗ trợ cảnh báo chạch làn cũng như là đỡ lái cho chúng ta nó chưa được ờ, là semi auto pilot đâu nhưng mà nó cũng đỡ được đấy thì nó nằm ở đây và đây là hệ thống cruise control và các cái mode các cái mode uh, điều khiển hệ thống audio thì chúng ta có thể sử dụng đây. Còn uh, khi mà truy cập vào các cài đặt các cái uh, hệ thống phanh kiểm soát khoảng cách thì chúng ta có thể truy cập cái menu bên uh, bên trái như thế này, Đấy, toàn bộ trên màn hình. Màn hình thì lúc nào cũng đỏ rực, tinh thần thể thao rất cao Tinh thần thượng võ rất cao Trên cái LS500 này Và và vâng, Màn hình phía trước Đây tôi sẽ bấm lên đó Màn hình phía trước này Hướng đi này Màn hình head up display này Hiển thị trên kính lái này Km này Đấy Vân vân Thì nó nằm ở đây Chúng ta có thể bật tắt ở đây được à, Những cái tính năng như thế thì à, cũng ờ, không phải quá nhiều nếu như mà so các cái công nghệ biểu diễn công nghệ như thế này so với BMW hay là Mercedes auto hold à, rồi um, à, tự động ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ tất cả đều bằng phím bấm chúng ta có thể rất dễ dàng sử dụng ngay trên à, à các cái um, bảng điều khiển như thế này và thực sự là với một mẫu xe sang như LS500 thì uh, cái công nghệ những cái giá trị truyền thống của người Nhật người ta đưa lên đây rất nhiều nhưng mà hơi đáng tiếc một chút là những chiếc gương như thế này lại vẫn phải bo viền trông nó chưa được sang lắm mình nghĩ là gương không viền nó phải tinh hơn cơ như chiếc Volvo X65 chẳng hạn x Excellent Volvo x Excellent mà tôi đã từng XC90 Excellent đó. đó rồi cái cửa sổ trời này thì nó hơi là bé nhưng mà phần nỉ hay phần da trên này thì cũng rất là đẹp bây giờ thì mình sẽ ngồi ra hàng ghế sau nhé để xem mấy phút làm ông chủ xem nó như thế nào rồi, ông chủ LS500 là đây Hùng xe cỏ Cái này thì Cỏ, cỏ này, cỏ triệu Cỏ trăm nghìn đô, mấy trăm ngàn đô đấy đây, đóng Cửa hít đóng nhẹ này Ui, quá êm Êm thật Và như Hùng đã chia sẻ thì à, Đây để mình kéo cái bệ à, thì tay này xuống Đấy, đấy nhẹ nhàng thôi rồi tất cả còn nguyên ni lông nay không được bóc Khổ lắm Chủ phải cho bóc thì bóc thoải mái bóc tẹt ga à, Hai màn hình rất to Và bây giờ tư thế của ông chủ ngồi như thế này thoải mái Vâng Một chiếc sofa di động 7 tỷ 080 triệu Đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ à, thử xem là cái ghế massage xem có đúng như quảng cáo nhá Từng phần đấm bóp từng phần ở đây Tiên là sẽ vào Relation Wow Left right nhá Ghế trái ghế phải nhá full body này à, up body lower body này shoulder ba. bây giờ mình sẽ chơi cái full gói full này đi level 5 cao nhất luôn thực sự nó phải ngồi vào các bạn ạ nhẹ nhàng mượt mà êm ái thực sự nếu mà mình đang rất là mệt sau một ngày à, làm việc thì mà ngồi lên xe có tài xế lại ngồi chỉ cần như thế này thôi đấm bóp thay vì phải mua cái ghế massage to đùng ở nhà thì thôi nhiều khi khi xuống gara nổ máy lên đấm bóp lấy sợt đấm bóp phê thật ui này, này mông này mông này <laughs> phê lắm các bạn ạ ui <laughs> Đấy, bây giờ sẽ thử nhá à, upper body xem phần trên thôi nay mỏi lưng thôi ngồi ghế văn phòng mỏi lưng quá ui giời 10 điểm bạn có thể à, có được một cái vị trí ngồi à, tuyệt vời đúng không ạ Hơi đáng tiếc là không bóc được ni lông cho các bạn xem à, từng cái chi tiết và ngay cả cái cái cái tấm ốp loa đây này, cái cái màng loa nhá. À, cái phần ốp ở ngoài đây này, nó cũng rất là đặc biệt. Đấy, nó giống như một chi tiết nghệ thuật hơn là một cái đây nó khác nó khác với cái nhựa kiểu như này nó rất khác ngoài bên thành cửa nhá tư thế ngồi này, à, từng chi tiết này tỉ mỉ đẹp chất liệu rất ngon không phải ngẫu nhiên mà Lexus dòng Lexus ở Việt Nam giữ giá bởi vì các cái chi tiết uh, ờ, nhựa ờ, rồi mạ rồi gỗ rồi vân vân thì nó rất là bền theo thời gian khi mà đi mua xe cũ chúng ta sẽ như nhìn vào các cái chi tiết được uh, vuốt ve sử dụng nhiều như là vô lăng rồi vân vân các cái thành cửa nhiều ạ hoặc là các cái mép ga mép ghế như thế này này nó mà mòn biết thì nhìn nó chán nhưng mà nhìn nó vẫn mới thì đương nhiên rồi yêu thương luôn ngoài cái việc mà nhìn ở ngoài rồi xem cái động cơ nữa thì nhìn cái nội thất nó cũng đẹp giống như bạn bán nhà tân trang cái nội thất đẹp có khi bán lời ra mấy trăm triệu đó rồi Và bên này thì ờ, chúng ta có một cái bệ tỉ tay xe này cho 4 chỗ thôi Đây các bạn có thể thấy rất rõ này 4 chỗ thôi Ủ nó to như thế này các bạn Xe dẫn động cầu sau nhá Tăng tốc từ 0 ờ, đến 100 km trên giờ nó khoảng 5 ờ, giây Khủng khiếp đấy Đấy, bật màn hình lên thì chúng ta có thể sử dụng uh, các cái chế độ như massage, relax rồi vân vân đấy, hệ chống đèn, hệ chống rèm rồi vân vân tất cả điều khiển ở bên này cũng không quá thì cả nó phục vụ những cái nhu cầu thiết yếu cho ông chủ ông chủ ngồi bên này đấy. rồi đấy bây giờ thì à, mình sẽ xem bên này có cái gì không này bật cái nắp lên này mọi thứ đều rất nhẹ nhàng vâng, một chiếc à, ngăn để đổ nhỏ để vừa một cái ipad cộng hdmi hai khe cắm usb cắm tai nghe vân vân ở đây thì có thể để các cái ly cà phê để ly rượu vang để nước à, ly rượu vang nhưng lại chưa có chưa có cái hộp nhỉ cái hộp uh, tủ lạnh nhá à tủ lạnh đây đây tủ lạnh đây nói rượu rượu vang tủ lạnh tủ lạnh này thì không để vừa chai rượu đâu để vừa lon coca lon bia dài dài như này thôi và các bạn có thể phần uh, quan sát cái phần uh, thiết kế ghế trên xe này nó giống như cái khoang hạng C của những chiếc uh, Dreamline gì đó Chiếc Boeing cao cấp bây giờ này Đỡ đường sau à Ánh sáng đèn này Lấp lánh lấp lánh như kim cương đẹp Không quá nhiều công nghệ nhưng mà thực sự để mà hưởng thụ ờ, êm ái này Rồi là đẳng cấp này thì LS500 ờ, là cũng chất lừ ra chứ cũng không phải đùa đâu Vâng còn về công nghệ an toàn thì với một mẫu xe mà có giá 7 tỷ như thế này thì à, những cái công nghệ an toàn cơ bản như là phanh ABS, e, hệ thống ổn định thân xe ESC, VSC rồi là hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù rồi hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. À, hệ thống ờ, kiểm soát áp suất lốp thì đương nhiên rồi, chắc chắn là sẽ phải có trên LS500. À, ờ, và mẫu xe này được trang bị tới 12 túi khí nhá Để mình đọc nhanh cho các bạn có thể uh, xem nó đặt ở những vị trí nào hai phía trước này đầu gối cho người lái này đầu gối cho hành khách ghế trước này hai túi khí bên phía trước này hai túi khí bên phía sau này túi khí rèm túi khí đệm phía sau đấy hơn 7 tỷ nhá nên túi khí miên man quả thật là tiền nào là của đấy thì không có sai tí nào luôn spare please rồi chỉ ghế rồi Pulang Rồi Vào số Chọn Sport Và Vâng Mẫu xe này rất tiếc Chưa được chạy ra ngoài đường à, Rất mong là anh em hãy uh, Subscribe thật nhiều này Comment thật nhiều giúp mình này Yêu ghét gì cũng cứ phím oánh choanh choách giúp mình là Để có nhiều động lực để ra tiếp nhiều cái chương trình video mới Ờ, cho anh em xem cùng với cái việc mà chúng ta có thể trao đổi thông tin để gần gũi nhau hơn đó còn bây giờ thì ờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ờ, chương trình tiếp theo